Vâng, xin chào tất cả các bạn Đức ờ, đơn vị thi công tranh 3D ờ, tán tưởng của Bắc Giang. Hiện nay hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến ờ, bà con một sản phẩm mới đó là sản phẩm tranh rèm 3D. Đây trên tay tôi là một cái máng tranh rèm 3D. Thì sản phẩm này được gia công sẵn và như với khách thì được là lắp đặt rất là đơn giản. như là bà con nhà tranh thì sẽ có phụ kiện kèm theo để bà con uh, lắp đặt rất là dễ dàng cành chúng ta sẽ khoan lên tường sau đó thì là ờ, đưa cành dàn lên thôi Thank you. qua theo kéo thử ờ, mở thanh này đây đó để kéo thử kéo lên kéo xuống được không ok ok tốt rồi giờ chúng ta sẽ cho tranh lên trên tường thank you giờ mình đã hoàn thiện à, lắp đặt xong à, bức à, tranh dàn 3D giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng sản phẩm sau khi hoàn thiện chúng ta đã hoàn thiện thanh dẹp 3D ờ, giá hoàn thiện của bức này là 550.000 một mét à, các bạn có thể liên hệ điện thoại ờ, ờ, để trên màn hình đây để tranh